đâu và sự tích bánh trung thu từ đâu mà có phải không à, nếu như mà cha mẹ ông bà các em chưa đủ hương sơn trình diễn mong các em trong tổ chức cuộc thi làm bánh ngày rồng nếu ai làm được bánh ngon đẹp và lạ mắt thì sẽ được trọng thưởng Hằng Nga tham dự cuộc thi làm bánh và cố gắng tìm ra công thức để làm ra loại bánh ngon nhất nàng nhìn xuống trần gian thăm hỏi xem có ai giúp nàng không và một ngày nọ Hằng Nga ngược chút tuổi một anh chàng thông minh thật thà hằng nga thoáng giọng nhẹ nhàng hỏi chàng ơi liệu có công thức nào để làm ra một loại bánh ngô và lạnh trên đời này không chú mùi chỉ nghe câu hỏi của hằng nga chàng không trả lời và im lặng một lúc thật lâu rồi sau đó Mặc dù không biết câu trả lời Nhưng trước đuổi vì muốn được tiếp tục nói chuyện với thằng Nga Trước đuổi đã vội vàng đáp Nàng ơi, nàng cứ đem hết nguyên liệu làm bánh mà trộn thật đều lại với nhau Rồi đem nướng lên Để một lúc sau rồi lấy ra Thì nàng sẽ có một món bánh thật tuyệt vời trên thế gian này hàng nga mừng rỡ vì chàng bụi đã chỉ cho mình biết biết nàng lấy lòng biết ơn và bắt đầu cùng chàng bụi làm những chiếc bánh có thể mang đi dự thi trải qua một thời gian khá lâu những chiếc bánh ngon nhất nàng thành ra cũng đã đến lúc phải mang trở về cho kịp dự thi lễ hội nhưng chú bùi lưu luyến không muốn rời xa thằng nga nên đã một tay nắm lấy thằng nga và một tay kia vào bắt ra nhưng sức mạnh kỳ lạ đã kéo chàng cùng cây ca đầu làng lên tầng cung trăng về đây ngồi trên cây đa chú ngồi có thể nhìn thấy bọn trẻ đang cùng nhau nô đùa dưới những đêm trăng sáng vào lúc ấy chú rất nhớ nhà nhớ em và nhớ các bạn của mình chú Bùi chỉ biết ngồi khóc và buồn bã về đến thiên đình thật bất ngờ món bánh của Hằng Nga lại ngon nhất và đặc biệt nhất những chiếc bánh của Hằng Nga đã giành giải nhất trong cuộc thi tại công đình và lấy tên là bánh trung thu để trả ơn cho chú Bùi đã dạy mình cách làm bánh trung thu nàng Hằng Nga đã có lời ước hẹn với chú Bùi rằng mỗi năm cứ vào ngày rằm tháng 8 nàng cùng chút bụi bay xuống trần gian nô đùa cùng các em nhỏ từ đó ngọc hoàng đặt tên cho rằm tháng 8 là tết trung thu dịp tết vui chơi cùng các em nhỏ và cũng kể từ đó hàng năm vào rằm tháng 8 hàng nam và chút bụi lại được gặp nhau rồi cùng nhau xuống trần gian vui chơi như ánh trăng các em thân mến đây chính là câu chuyện được nhân dân kể lại về sự tích tết trung thu chỉ bằng và chú tuổi con ở nhà học có giỏi không à, có ngoan không các ngoan phải không à, hôm nay nhân mùa gần trung thu tháng tám như qua câu chuyện của sư cô đã kể thì các con là à, học và học hành trong ngoan, này là hiếu thảo với cha mẹ thì à, à, chúng sanh sẽ à, trong để các long công à, là lưu niệm và sau đó là phải quan hỏa tập hành giỏi và để phát với mọi người nghe không chúng con xin vâng lời ông mục dạy trong chương trình đêm hội hôm nay đầu tiên chúng con ni trưởng viện chủ chùa bảo đảm